suy nghĩ của các anh chị thì đối với các anh chị ai là bậc thầy về ẩn dụng và giao tiếp một cách cuốn hút thì comment xuống bên dưới cho kim biết đi ạ à. trong cuộc đời anh chị anh chị thấy ai là bậc thầy về ẩn dụ về minh hòa về kể câu chuyện một cách cuốn hút khiến người khác cứ phải lắng nghe thì theo anh chị đó là ai bậc thầy nào thì comment xuống bên dưới cho kim biết nha rồi à, Đức Phong anh Đức Phong là tuyệt vời như là rất tuyệt vời chị Lê Thị Dung rất tuyệt vời chị Trinh Nguyễn rất tuyệt vời ok các anh chị rồi Kim chia sẻ luôn đối với bạn thân Kim Kim đã gặp rất nhiều diễn giả rất nhiều người thầy và họ ăn nói rất là hay rất là cuốn hút họ là những bậc thầy về kể câu chuyện về ảnh dụ tuy nhiên có hai người mà Kim cảm thấy là là được gọi là bậc thầy cao cả nhất trong vấn đề về gọi là thuyết phục người khác bằng những cái hình ảnh ẩn dụ đó chính là đó chính là rồi cảm ơn chị thúy hằng nha thứ nhất là đức phật và thứ hai là chúa giêsu của đạo công giáo hai vị này đều là những bậc trí tuệ là những người đã gọi là um, đã giác ngộ rồi trí tuệ rồi thông hiểu thông tuệ hết mọi thứ trên cuộc đời này rồi và cả hai vị này đều có những cái triết lý rất là sâu xa huyền bí và khi nói ra thì những người khác những môn đồ những môn đề đều rất khó hiểu đều không thể nào hiểu được tuy nhiên với trí tuệ của mình hai vị này đã đưa ra những cái dính chứng những cái câu chuyện những hình ảnh ẩn dụ minh họa để giúp cho những cái người trần mắt thịt những cái người chưa được khai ngộ về trí tuệ thì họ sẽ rất dễ dàng thấu hiểu được cái lý thuyết cái triết lý đó các anh chị có đồng ý với kia không ạ à? xuyên suốt những cái bài giảng của Đức Phật và xuyên suốt là cả bộ kinh thánh về gọi là cựu ước các anh chị ạ à, thì đều sao ạ à? đều toàn là những câu chuyện mà thôi toàn là những hình ảnh minh họa dính chứng để khi chúng ta đọc vào thì chúng ta sẽ rất dễ dàng thẩm thấu được cái tư duy đó cái triết lý đó và đây kinh xem đây là hai vị bậc thầy về ảnh dụ về minh họa về kể câu chuyện rất là cuốn hút khiến cho hàng trăm hàng ngàn người hàng triệu người thậm chí cả hàng trăm triệu người thuần phục theo cái giáo lý của hai vị này và bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn rằng mình cũng có khả năng sở hữu được kỹ năng mà gọi là ẩn dụ kể chuyện minh họa và giao tiếp thuyết phục một cách cuốn hút thì comment xuống bên dưới là tôi Bao nhiêu trong số anh chị muốn biết được cái bí quyết đằng sau của Đức Phật và Thiên Chúa đang sử dụng như thế nào để có thể cuốn hút và thuyết phục người khác, chia sẻ cho người khác thì comment xuống bên dưới là tôi đi ạ. À. Rồi. Anh Đức Phong tôi, Như Nguyễn tôi, anh Thắng là tôi, chị Lê Thị Dung là tôi, Minh chị Minh Hòa là tôi, Nhật Minh tôi, chị Thúy Hằng là tôi, chị Trinh Nguyễn là tôi. Ok các anh chị rất tuyệt vời các anh chị ạ à. sau đây Kiên sẽ chia sẻ cho anh chị ba cái bí quyết để giúp chúng ta lúc nào cũng giao tiếp một cách thu hút cuốn hút được người khác đầu tiên đầu tiên là gì các anh chị chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý của não bộ của chúng ta cái não bộ của chúng ta có 100 tỷ tế bào neuron thần kinh và nó hoạt động dựa trên liên kết một cái neuron thần kinh nó lại liên kết với 10.000 cái tế bào neuron thần kinh khác nó tạo ra một tổ hợp rất là chằng chịt liên kết với nhau và nhờ vào liên kết này thì chúng ta có khả năng làm sao ạ xử lý được thông tin rất là nhanh cái quan trọng nó không nằm ở từ khóa đâu cái quan trọng là cái khả năng liên kết của anh chị một cách sáng tạo mượt mà ngọt ngào và khi mà chúng ta đã thông hiểu và chúng ta đã quá quen với liên kết rồi chúng ta là bậc thầy về liên kết rồi thì chúng ta sẽ trở thành một bậc thầy về giao tiếp các anh chị đã thấy Trường Giang và Chánh Thành đó hai người này là chính là bậc thầy về khả năng liên kết những hình ảnh những từ khóa không có liên quan gì tới nhau tự nhiên nó lại trở nên liên quan và trở nên rất là thú vị có phải không anh chị chỉ cần chúng ta làm chủ được kỹ năng liên kết hay làm bài tập thật nhiều về liên kết thì khả năng liên kết sáng tạo của anh chị nó sẽ được khơi nguồn và sau đó là chúng ta sẽ rất là hoạt ngôn chúng ta sẽ rất là sáng tạo cái việc mà Kim viết được hai cuốn sách rất là nhanh là nhờ vào khả năng liên kết ban đầu Kim tạo ra những cái từ khóa Kim đã biết trong cuốn sách của mình có 100 từ khóa việc của Kim là đi tìm cách làm sao khai mở được cái dấu cộng là liên kết những từ khóa đó tự nhiên viết ra thì nó sẽ ra thành một cuốn sách nếu như anh chị trong 21 ngày đi theo lộ trình của Kim Kim tin chắc rằng các anh chị sẽ rất nhanh chóng có thể viết ra được một cuốn sách hoặc có thể tạo ra những cái bài chia sẻ rất là cuốn hút người khác các anh chị có thấy hay không ạ à? thấy tuyệt vời không ạ à? rồi cái não bộ của chúng ta rất là thích hình ảnh và thích nghe câu chuyện nữa các anh chị ạ chỉ cần có hình ảnh chỉ có cần có câu chuyện thì não bộ của chúng ta sẽ mở ra và đón nhận những cái hình ảnh và câu chuyện đó nhưng mà não bộ rất coi như cũng không thích về con số cũng không thích về từ ngữ quá nhiều đâu nó chỉ thích những cái làm sao hình ảnh một cách đẹp rẽ rõ ràng rồi câu chuyện với hình dung liên kết và não bộ của chúng ta rất là tò mò và hiếu kỳ do đó khi mà chúng ta sao ạ à, kể câu chuyện cho người khác sau đây Kiên sẽ kể cho anh chị nghe một câu chuyện nha thì tự nhiên cái não bộ của tất cả mọi người sẽ mở ra và người ta sẽ khống tai lên mà người ta nghe ồ sắp kể câu chuyện rồi bởi vì trong con người chúng ta đều có gì đó hiếu kỳ và tò mò cứ nghe đến là tôi sắp chuẩn bị kể cho anh chị nghe một câu chuyện và đặc biệt nếu như chúng ta có thêm một câu hình chú này thì nó sẽ càng hiệu nghiệm hơn thứ nhất là tôi Kiên sẽ chuẩn bị kể cho anh chị nghe một câu chuyện nha kèm thêm một cái gì kèm thêm một câu hình chú thôi miên người khác nhớ là đừng có nói cho ai nghe nha cái này tôi chỉ nói cho mình anh mình gì nghe thôi nha nhớ là tuyệt đối không được nói cho ai nghe chỉ cần chúng ta nói một cái câu thôi men này ra thôi thì tự nhiên người ta sẽ hóng tay lên mà người ta nghe các anh chị có thấy điều này đúng không ạ à? đúng thì comment xuống bên dưới là đúng đi ạ à? chỉ cần chúng ta nói rằng tôi Trần Kim chuẩn bị kể cho anh chị nghe một câu chuyện kèm thêm một câu thôi miên nhớ đừng có nói cho ai nghe nha tôi chỉ kể cho mình anh nghe thôi sống thì sao ạ à? và nhớ dưới lời nha đừng có coi là thề đi hứa đi đừng nói ra nghe nha thì nói cái câu coi như là sống thì đẻ bụng mà chết thì mang theo không được kể cho ai nghe với một cái câu thôi miên như vậy thôi thì tự nhiên bao nhiêu người sẽ gióng tay lên mà nghe cho bằng được là tự nhiên nghe tức khắc là chúng ta sao ạ à? chúng ta làm sao cái cái máu nhiều chuyện tò mò chúng ta sẽ được khơi gợi lên thì tự nhiên ngay tức khắc thì cái người đó sao các anh chị sẽ bị cuốn vào câu chuyện của chúng ta Minh Hòa nói rất đúng là anh Thắng nói rất đúng rồi rất nhiều người rất đúng đó là ngôn từ thôi miên nha anh chị nha nhớ là đừng có nghe đừng có nói cho ai nghe nha tôi chỉ nói có mình mình anh nghe một mình chị nghe thôi đây là bí mật trọng đài. chỉ có một mình tôi biết thôi đây là thông tin độc quyền đó nha thì chúng ta nói những cái câu đó thì tự nhiên mình cuốn hút người ta ngay một cái mèo rất là bí quyết rất là đơn giản bây giờ chúng ta đứng trước đám đông 100 người đi đúng không chúng ta lên chúng ta cũng làm cái quy trình đó các anh chị ạ kiên mới biết được một cái bí mật độc trời một cái bí mật đồng chờ một câu chuyện cực kỳ khung khủng khiếp luôn mà Kim chưa kể cho ai nghe và các anh chị phải hứa các anh chị 100 anh chị ở dưới đây nhớ hứa với Kim rằng khi nghe câu chuyện này không được nói cho ai nghe không được nói cho người khác nghe về nhà vợ chồng của họ như thế nào cũng không được nói thì khi mình nói câu này á, tự nhiên mình đứng trên sân khấu 100 người mình nói câu này ra tự nhiên 100 người coi như là đang coi điện thoại là đang tám dốc với nhau đang làm việc riêng đang uống nước đang đi vệ sinh tự nhiên là mọi người gom là cái chỗ của mình để mà hóng tay lên mà nghe mình nói các anh chị đã thấy được rồi một một cái bí quyết để giúp chúng ta làm sao thu hút người khác rồi và sao nữa các anh chị và khi mà chúng ta bắt đầu dùng những hình ảnh minh họa những câu nói hay hoặc là những câu chuyện thì tự nhiên chúng ta sẽ thu hút được sức tập trung của người khác bởi vì đó là nguyên lý của của não bộ chúng ta nó như vậy rồi và cái hình ảnh định dụng là gì công thức là gì từ khóa và chúng ta chuyển đổi từ khóa liên kết ra thành một dạng hình ảnh từ hình ảnh này nó sẽ giúp cho chúng ta thu hút được cái sự tập trung của người khác và chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu là gì giống như là ví dụ như là sau cái câu giống như là thế nào nó cũng sẽ có một cái hình ảnh hình dụng nào đó bây giờ kiên lấy ví dụ nha tôi sợ mình nói với con con phải tu sửa cái tính cách của con cái hành vi của con lời ăn tiếng nói của con đi phải tu sửa đi thì con của mình sẽ nói rằng tu sửa là gì về ba mẹ con không hiểu tu sửa là gì chúng ta sẽ có những cái ngôn từ rất là phức tạp rất là khó hiểu rất là trùng tượng và khi mình nói ra người ta sẽ không hiểu thì cái cách làm sao để tăng cái khả năng diễn đạt của chúng ta thì chúng ta phải sử dụng cái mấu câu là gì giống như là tu sửa thì nó giống như là một cái hình ảnh nào đó và chúng ta đi tìm một cái hình ảnh nào đó để minh họa cho cái ý mà chúng ta đang nói ví dụ như trong tình huống này tu sửa giống như là cái bấm móng tay vậy các anh chị sẽ thấy rằng tu sửa với cái bấm móng tay hai cái một cái từ khóa là tu sửa và cái hình ảnh là gì hình ảnh là cái bấm móng tay tất cả có anh nhập gì với nhau các anh chị có thấy nó có anh nhập không không có anh nhập gì với nhau chả có liên quan gì với nhau nhưng cái người nghệ thuật của cái người giao tiếp là họ sẽ biến những thứ không liên quan thành liên quan các anh chị sẽ thấy rằng chính Thành và Trường Giang sao ạ? À? Luôn luôn đưa ra những từ khóa, những cái hình ảnh, những cái câu chuyện Hai cái chẳng có anh nhập gì với nhau thì nhiên kể ra hồi thì ta thấy ở ờ, hợp lý Rất là logic, rất là liên quan với nhau Thì đó chính là bậc thầy về giao tiếp Gọi là siêu hoạt ngôn là như vậy đó các anh chị Trong chương trình này Kiên sẽ luyện cho anh chị cái khả năng liên kết liên kết hình ảnh liên kết từ khóa liên kết càng nhiều anh chị càng sáng tạo càng hoạt ngôn bấy nhiêu rồi sau đây kiên sẽ chia sẻ lý do tại sao nói tu sửa nó chính là cái giống như cái bấm móng tay hàng ngày chúng ta luôn làm việc sai phạm lời anh tiếng nói nó không ok nó xấu xí những hành vi của chúng ta làm gây tổn thương cho người khác những cái suy nghĩ gọi là tiêu cực những tính đánh giá phán xét người ta từ trong suy nghĩ của chúng ta đã sai rồi lời nói cũng sai rồi hành vi cũng gây ảnh hưởng đến người khác gây tổn thương đến người khác thì đó là những cái xấu xí những cái dư thừa mà chúng ta cần phải cắt bỏ đi do đó cứ mỗi ngày hoặc là mỗi tuần chúng ta phải ghi nhận lại những cái lối lòng của chúng ta lời ăn tiếng nói suy nghĩ hành động và chúng ta làm sao dùng cái bấm móng tay giống như cái bấm móng tay chúng ta phải gạt bỏ đi từ từ cắt bỏ đi gọt bỏ đi thì tự nhiên con người chúng ta sẽ sao từ suy nghĩ tiêu cực trở nên tích cực từ một lời nói sao à oán thán trách móc chửi mắng người ta sẽ trở thành một cái lời ái ngữ yêu thương rồi từ những cái hành động gì từ những cái hành động mà mình gây tổn thương cho người khác à, gây coi như là xấu xí đi thì tự nhiên làm sao các anh chị mình sẽ trở thành những cái hành động rất là tử tế với người khác còn các anh chị do đó các anh chị đã thấy rằng ban đầu tương sửa là một cái từ triều tượng và kim gắn cho nó một cái hình ảnh là cái bấm móng tay hai cái chả có anh nhập gì nhau nhưng khi khả năng liên kết của chúng ta nó phát triển rồi thì tự nhiên chúng ta liên kết hai cái không liên quan thành liên quan và sau khi liên quan rồi á thì tự nhiên làm sao người ta nghe người ta cảm thấy hợp lý ok logic phù hợp và chúng ta đang cuốn hút được người khác rồi đó các anh chị phải biết rằng cái quan trọng chính là sự liên kết liên kết những thứ không liên quan thành liên quan tu sửa nó có cái bản chất của nó cái triết lý của nó còn cái việc bấm bấm tay nó cũng có bản chất và triết lý chỉ cần chúng ta đi tìm hai cái triết lý này nó dính nó giống giống nhau hai cái triết lý này nó có điểm giống nhau tự nhiên mình liên kết với nhau lại hai cái thành một thì tự nhiên chúng ta sẽ trở thành bậc thầy về liên kết bậc thầy về giao tiếp một cách cuốn hút và siêu hoạt ngôn ok không các anh chị bao nhiêu trong sáu các anh chị hiểu được cái điều mà kiên vừa chia sẻ thì comment xuống bên dưới là ok đi ạ à. ok thì kiên sẽ đi tiếp ạ à. bao nhiêu trong sáu các anh chị thấy rằng cái điều kiên chia sẻ là dễ hiểu các anh chị hiểu được thì comment xuống bên dưới là ok để kiên biết để kiên đi tiếp rồi rất nhiều anh chị là ok rồi là anh chị hiểu chúng ta có 8 cái gọi là khía cạnh của bánh xe cuộc đời trong cuộc sống của chúng ta các anh chị à dù nói đông nói tây gì nhăn nữa nó cũng đều gói gọn trong 8 cái bánh xe cuộc đời này 8 cái chủ đề này là 8 cái chủ đề lớn của cuộc sống đó là sức khỏe là một thứ hai là phát triển bản thân thứ ba là mối quan hệ thứ tư là tài chính tiền bạc thứ năm là sự nghiệp thứ sáu là giải trí thứ bảy là chia sẻ cho đi và thứ tám là tâm linh hay còn gọi là tinh thần thì dù chúng ta khi đi đâu đứng trước đám đông hay chia sẻ nói chuyện tám dốc đi uống cà phê với bạn bè đi thuyết trình đi thuyết phục thì sao nó đều có liên quan tới một trong tám cái bánh xe này việc của chúng ta làm sao phải chuẩn bị những cái làm sao ạ à? chuẩn bị những cái tư thế chuẩn bị những ngôn từ chuẩn bị những hình ảnh liên kết để khi ai đụng đến bất kỳ một chủ đề nào chúng ta đều có thể chia sẻ một cách rất là thông tuệ giống như là câu chuyện mà Kim đã kể với anh chị Giáng Long thập bát trưởng có 18 cái trường pháp chỉ cần luyện đủ 18 cái chiêu thức này thì đi ra ngoài đường gặp bất kỳ một cao thủ nào tấn công mình mình đều có khả năng phải đòn thì giống như vậy chỉ cần chúng ta luyện được 8 cái chủ đề này chúng ta phòng thủ cho mình những cái hình ảnh những cái câu chuyện minh họa thì khi gặp bất kỳ chủ đề nào chúng ta đều có thể ứng phó được nói năng một cách rất là tự nhiên nói năng một cách rất là hoạt bát trôi chảy và logic Kiên sẽ đi đầu tiên tới cái chủ đề đầu tiên là sức khỏe nha Chúng ta phải đi tìm một cái hình ảnh minh họa cho sức khỏe Sức khỏe giống như là Các anh chị nhớ mấu câu như giống như là cái gì đây thì sau khi cái sức khỏe nó là từ khóa rất là trừu tượng rất là khó hiểu thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu giống như là và sau đó là hình ảnh để chúng ta ảnh dụng sức khỏe giống như là con diều rồi các anh chị sẽ thấy rằng sức khỏe và con diều là hai thứ không có liên quan gì tới nhau nó chả có dây dây mơ rễ má gì với nhau nó chả có anh nhập gì với nhau tại sao kia lại đưa ra hình ảnh con diều sau này các anh chị có thể tìm rất nhiều cái hình ảnh khác để minh họa cho từng sức khỏe nha mỗi người sẽ có một cái ngộ khác nhau mỗi người sẽ có một cái cảm khác nhau có một cái sự sáng tạo khác nhau miếng làm sao chúng ta làm sao chúng ta đi tìm từ trong cái sức khỏe này nó có một cái triết lý gì đó có một cái bản chất gì đó và con diều nó có một triết lý hay bản chất nào đó và hai hàng này nó có bản chất và triết lý giống nhau thì chúng ta chập lại hai cái nó giống như nhau bây giờ kiên sẽ nói nha sức khỏe nó giống như là con diều vậy con diều muốn bay lên cao chúng ta phải giật và mỗi lần giật như vậy chúng ta phải dùng sức và chúng ta phải liên tục kiên trì liên tục để nó bay lên cao thì sức khỏe chúng ta mỗi ngày chúng ta tập thể dục thể thao ăn uống điều độ dậy sớm chăm lo cho sức khỏe thì cũng giống như việc chúng ta đi chơi diều vậy chúng ta đang giật và mỗi lần giật như vậy nó phải đi ngược gió dù vậy ngược gió thì nó mới bay lên được có phải không các anh chị và muốn duy trì được sức khỏe thì nó cũng giống như việc duy trì cái việc mà con diều này nó giữ thăng bằng nếu như chúng ta bỏ sức khỏe chúng ta ăn chơi chắc tán chúng ta đi nhậu nhẹt chúng ta hút thuốc lá chúng ta thức khuya uống cà phê nhiều chúng ta tàn phá sức khỏe thì giống như việc chúng ta đang nới lỏng cái dây diều và chúng ta không kéo không giật nữa để cho nó bay loạn choạng và sau đó là nó cắm đầu nó xuống dưới rớt xuống dưới đất do đó sức khỏe chúng ta cần phải duy trì thì con diều cũng vậy con diều cũng cần phải duy trì làm sao kéo giật nó kéo thì rất là mỏi tay đó rất là mệt đó nhưng chúng ta phải làm điều đó để cho con diều luôn bay sức khỏe cũng vậy mỗi ngày dậy sớm chạy bộ tập thể dục thể thao ăn uống điều độ nó là một sự kỷ luật nhưng nếu như chúng ta bỏ bê sức khỏe thì tự nhiên sức khỏe nó sẽ từ từ nó sẽ tàn lụi nó sẽ tàn lụi và nó sao ạ à? ốm đau bệnh tật nó sẽ tới ok không các anh chị các anh chị đã thấy rằng sức khỏe và con nhiều hai cái không liên quan bây giờ tự nhiên nó rất liên quan rất là logic đúng không các anh chị rồi bây giờ chúng ta sẽ tới cái gì đây ạ à? phát triển về bản thân phát triển bản thân có nghĩa là học tập đó các anh chị vậy nó sẽ giống như là gì sử dụng tiếp tục mẫu câu giống như là mời các anh chị uống nước nha phát triển bản thân nó sẽ giống như là gì đây là kim cương các anh chị có thấy nó giống nhau không có ăn nhập với nhau không hình như không ăn nhập các anh chị sẽ thấy rằng kim cương nó đến từ carbon carbon mà để dưới lòng đất hàng trăm độ C hàng ngàn năm và chiều hàng trăm hàng ngàn tấn đất đá ở trên nén ép nó dưới một áp suất cao nhiệt độ cao trong một khoảng thời gian hàng ngàn năm thì carbon sẽ biến thành kim cương cái việc học tập phát triển bản thân của chúng ta cũng như vậy khi mà chúng ta học tập trong một khoảng thời gian dài nỗ lực luyện tập giống như là giống như là luyện thi đại học hoặc là luyện một cái kỹ năng nào đó luyện kỹ năng giao tiếp luyện kỹ năng bán hàng marketing thì chúng ta đang bị kỷ luật bản thân chúng ta đang đè nén ép bản thân chúng ta làm cái việc mà học tập và học tập là cái thứ mà gần như không ai muốn đâu nhưng người ta muốn thay đổi bản thân mình muốn trở thành những viên kim cương thì bắt buộc chúng ta phải học tập còn nếu như chúng ta không học tập thì chúng ta chúng chỉ là carbon và sau này trở thành than đá các anh chị muốn trở thành kim cương hay thành than đá nó phụ thuộc vào việc chúng ta có học tập phát triển bản thân hay không chúng ta có trở thành bậc thầy về giao tiếp bậc thầy về thuyết phục thuyết trình bán hàng hay không phụ thuộc vào việc các anh chị có đi theo chương trình này liên tục trong vòng 21 ngày để rèn luyện cho mình những kỹ năng liên kết liên kết từ khóa liên kết hình ảnh trở thành một người siêu hoạt ngôn trở thành một người siêu thuyết trình thuyết phục thì sao anh chị học tập đi học phát triển bản thân đi chỉ có một con đường đó mà thôi ok không các anh chị và cái thứ ba hạnh phúc thì nó giống gì đây hạnh phúc giống như tấm gương các anh chị có thấy hạnh phúc giống tấm gương không nó có liên quan gì tới nhau không hạnh phúc người ta định nghĩa rằng hạnh phúc là muốn những gì mình có còn thành công là có những gì mình muốn hạnh phúc là muốn những gì mình đang có có nghĩa là phải biết trân trọng yêu thương biết ơn những gì mình đang có và để làm điều đó thì chúng ta phải nhìn vào tấm gương chúng ta sẽ thấy rằng à mình có hình hài lành lành như vậy và biết bao nhiêu người ngoài kia đang phải ngồi xe lăn biết bao nhiêu người đang bị mất chân tay bị khuyết tật mình đang hạnh phúc hơn người ta rất nhiều mình đang có gì ạ à? có bộ não có một luồng suy nghĩ một người thông minh mình có thể làm việc rất tốt mình có công ăn việc làm ổn định mình có một gia đình yêu thương mình có những người bạn quý mến mình thì đó là những cái điều mà mình phải biết ơn phải trân trọng và khi biết ơn trân trọng rồi thì chúng ta sẽ trở nên là một người sống đủ đầy hạnh phúc và mỗi lần không hạnh phúc chúng ta lại nhìn vào gương chúng ta lại thấy à mình đang có rất rất nhiều thứ mà người khác đang mong muốn mong cầu được như mình mà không được mình đang rất là hạnh phúc hơn người khác tại sao mình lại buồn có phải không các anh chị hoặc là chúng ta có thể lấy một cái hình ảnh là ly nước ly nước đầy hay ly nước cạn 50 50 50 thì phụ thuộc vào cách nhìn của anh chị nếu như chúng ta nhìn vào cái ly à, lấy ví dụ như cái ly ở đây là các anh chị nếu như đây một cái ly nếu như anh chị thấy rằng nếu như chúng ta chỉ tập trung vào những cái chúng ta đang bị thiếu như gia đình chúng ta không hạnh phúc thiếu thốn về tình và tình yêu thương thiếu thốn về tiền bạc chúng ta luôn tập trung vào những điều chúng ta không có thì chúng ta sẽ thấy sao bất hạnh nhưng nếu như chúng ta sao ạ à? thấy là mình đang đủ đầy mình đang hơn được rất nhiều người mình có nhiều tiền bạc hơn người khác mình có công ăn việc làm ổn định mình có một gia đình yêu thương hạnh phúc thì mình đang hạnh phúc rồi nhìn vào một nửa cái gì một nửa hình ảnh một nửa cái ly này tự nhiên chúng ta thấy rằng mình đang đủ đầy rồi hạnh phúc là muốn những gì mình đang có ok không các anh chị có nghĩa là cái cách mà chúng ta làm sao lý giải hạnh phúc theo một cái hình ảnh hình dung giống như là ly đầy ly vơi giống như là một tấm gương thì tự nhiên cái triết lý ở trong đó sẽ khiến cho người khác người nghe họ cảm thấy sao thuyết phục họ bị cuốn hút theo cái cách mà chúng ta trình bày do đó bây giờ kiên sẽ luyện cho các anh chị mỗi một chủ đề chúng ta sẽ thủ một hai ba cái hình ảnh đục đến cái đó là chúng ta đưa cái hình ảnh ra và chúng ta nói cái triết lý đằng sau đó thì tự nhiên người ta rất thích nghe mình đúng không các anh chị bao nhiêu trong số các anh chị hiểu được cái điều mà Kiên đang chia sẻ thì comment xuống bên dưới là hiểu đi ạ à. Kiên muốn là biết là các anh chị nãy giờ có đang hiểu cái điều mà Kiên đang chia sẻ hay không thì comment xuống bên dưới là hiểu đi ạ à. Rồi tiền bạc thì nó giống như cái hình ảnh gì đây các anh chị Ok chị Lê Dung hiểu à Thái Hoàng hiểu, Đức Phong hiểu, anh Thắng hiểu, hiểu Ok rất nhiều anh chị đã hiểu rồi nó là bí quyết nha anh chị nha đôi khi mình nghĩ nó bình thường nhưng thực ra bên trong nó là một công thức phi thường đấy để giúp chúng ta hoạt ngôn giúp chúng ta làm sao nói năng một cách thu hút người khác rồi chị Trinh Nguyễn là hiểu tiền bạc nó giống như gì đây các anh chị giống như bộ quần áo rồi các anh chị lại thấy thấy, thấy hiểu hay khó hiểu đây tại sao tiền bạc lại giống quần áo hai cái này chả có liên quan gì do cái ông kia này ổng tự nhiên ổng gánh hai cái không liên quan lại với nhau khi nói với anh chị nghe nha mỗi người sẽ sáng tạo theo một kiểu cũng là chủ đề tiền bạc nhưng khi làm bài tập mỗi người sẽ hình dung tưởng tượng tiền bạc theo một cái kiểu nào đó khác nhau không sao cả hình ảnh nó không quan trọng quan trọng là cái cách mà chúng ta đi tìm cái triết lý cái bản chất đằng sau của tiền bạc và bản chất triết lý đằng sau của quần áo sau đó mình chọc nó là hai cái này liên quan với nhau tạo thành một cái mắt xích liên quan với nhau thì tự nhiên thì sao các anh chị tự nhiên mình nói chuyện rất là lô, lô cú hợp lý logic người ta nghe xong người ta bị thuyết phục và kiên sẽ lý giải rằng tiền bạc nó giống như quần áo vậy nếu như chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta có nhiều quần áo còn nếu như chúng ta không có tiền thì chúng ta giống như một người trình chuồng và đi ra ngoài đường cái người đi không có tiền đi ra ngoài đường người ta cảm thấy rất là âu lo bất an giống như một người trình chuồng vậy đi ra ngoài đường mà không có quần áo thì rất là lo lắng rất là sợ người ta đánh giá phán xét mình không có được tự tin không có làm được những điều mình thích đi đâu cũng bị gò bó đi tới đâu cũng phải núp phải che phải giấu phải che mặt mình không có được tự do không được thoải mái lựa chọn còn nếu như sao các anh chị có rất nhiều người không có tiền bạc không có quần áo như vậy họ bắt đầu đi ăn trộm đi ăn cắp tiền của người khác cũng giống như là họ trình chuồng họ đi chấn lột quần áo của người khác vậy thôi và những người giàu có họ sẽ có rất nhiều tiền và họ sẽ mặc lên trên người mình rất nhiều bộ quần áo hiệu đắt giá lộng lấy xinh đẹp và họ đi tới đâu ai cũng phải ngước nhìn họ phải ngưỡng mộ họ phải thèm thuồng với bộ quần áo mà họ đang mặc cũng giống như là cảm thấy ngưỡng mộ và thích thú và bị cuốn hút bởi cái việc mà họ có rất nhiều tiền do đó tiền bạc và quần áo nó có sự giống nhau và liên kết như vậy đó các anh chị việc của chúng ta là sao ạ à? hãy kiếm ra thật nhiều tiền để được thoải mái được tự do đừng để mình phá sản mất hết tiền bạc lúc đó trở thành một người trần chuồng không còn cái mạnh vải che thân rất là khổ sở khi liên hệ cái việc không còn tiền với việc mà trần chuồng không dám đi đâu thì tự nhiên chúng ta sẽ có động lực để kiếm tiền nhiều hơn có đúng không các anh chị thứ năm thành công thì nó giống với hình ảnh gì đây thành công thì nó giống như là bậc thang vậy có nghĩa là khi đi lên thành công thì chúng ta luôn phải leo khi mà chúng ta thành công ở level 1 tự nhiên chúng ta lại muốn thành công ở level 2 khi lên được level 2 rồi chúng ta lại muốn thành công ở level 3 nó liên tục bước tới vào cuộc đời của chúng ta thành công nó không có đích đến đâu mà nó là một cái hành trình trong cuộc đời của chúng ta Tuy nhiên khi mà đã lên rồi dù mệt mỏi thì cố gắng nghỉ ngơi rồi sau đó là tiếp tục đi lên nha các anh chị chứ đừng bỏ cuộc dưới chừng bởi vì khi mà chúng ta nói rằng thôi đủ rồi tôi thành công như vậy là đủ rồi thì tự nhiên là sao các anh chị chúng ta sẽ bỏ cuộc và chúng ta sẽ bị dập trên tại chỗ và sau đó chúng ta sẽ tụt hậu so với người khác thành công nó cũng giống như một cái cây vậy một là phát triển rực rỡ ra hoa ra cái ra trái hai là nó sẽ bị chết chứ nó không có cái kiểu mà sống dở dở ương ương sống mà giữa chừng đâu anh chị à không vun sới không tưới cây không chăm bón gì cho nó không chăm sóc cho nó thì tự nhiên nó vẫn sống không có đâu anh chị thành công như vậy chúng ta luôn phải sao à đi tiếp thành công cũng giống như là chiếc xe đạp vậy muốn đi về phía trước buộc chúng ta phải đạp còn nếu như chúng ta dừng đạp thì xe sẽ dừng lại và chúng ta sẽ bị ngã nó là như vậy nha anh chị rồi thứ sáu giải trí thì nó giống gì đây giải trí nó giống như con lật đật các anh chị có thấy nó có sự liên quan không ạ à? tại sao giải trí lại giống như con lật đật đây à, các anh chị tại sao mà lại nói rằng giải trí nó giống như con lật đật thì kiên thấy giải trí nó giống như con lật đật nếu như mà chúng ta đang làm việc một cách gọi là cực khổ vất vả stress quá mệt mỏi quá thì chúng ta đang giống như con lật đật đang nghiêng về phía trước nhưng mà khi nghiêng về phía trước thì chúng ta làm sao nghỉ stop nghỉ ngơi nghỉ dưỡng giải trí thư giãn thì từ đang ở độ phía trước thì con lật đật sao ạ à? chúng ta tìm lại sự cân bằng thông qua việc nghỉ dưỡng nhưng nếu như người nào đó lại lạm dụng việc ăn chơi giải trí vui chơi chắc tán nhiều quá thì chúng ta giống như con lật đật đang vui chơi giải trí nhiều quá nó đang kéo chúng ta về sau khi mà kéo về sau thì bắt buộc chúng ta làm sao ạ à? chúng ta phải biết stop cái việc vui chơi giải trí để chúng ta cân bằng lại để tập trung vào công việc do đó cái trạng thái cân bằng là cái trạng thái mà gọi là an yên nhất vui vẻ nhất vừa làm việc vừa giải trí chứ đừng quá làm việc nhiều quá hoặc là quá chơi bời nhiều quá giải trí nhiều quá nó đều không tốt cân bằng mới là điều tốt các anh chị đã thấy rằng cái triết lý giải trí phải cân bằng và còn gì cái con lật đật này nó cũng cân bằng cái thấy được cái ý nghĩa cái triết lý cân bằng giống nhau ở cái từ khóa giải trí và hình ảnh con lật đật và kim dùng cái gì cái cầu nối triết lý là gì cân bằng đó để kim minh hòa kim ẩn dụng cái việc giải trí nó giống như là con lật đật và khi mình kể câu chuyện mình lý giải về con lật đật tự nhiên người ta nghe người ta sẽ thấy làm sao à, thú vị nhờ còn hơn là chúng ta nói rằng giải trí đừng có vui chơi giải trí nhiều quá làm cũng đừng có nhiều quá vừa chơi vừa vừa giải trí thì nó mới tốt chứ mình nói ra cô này thì nói cũng như không nói vậy người ta nghe người ta biết rồi người ta thấy là ủa đi bình thường nói chơi thì chơi vừa vừa làm thì cũng vậy có chừng có mực thì nó rất là bình thường có phải không các anh chị không có gì thu hút nhưng khi mình gắn cái giải trí này với con lật đật và lý giải nó theo cái triết lý cân bằng của con lật đật tự nhiên người ta sao ạ à? bị cuốn hút theo cái cách mình giải thích ok không các anh chị rồi chúng ta sẽ đi tới cái từ khóa tiếp theo đó là chia sẻ Chia sẻ giống như là con heo đất rồi Các anh, thấy, anh chị có thấy sự liên kết không? Có thấy liên quan gì tới nhau không? tại sao lại chia sẻ là giống như là con con heo đất rồi Đối với Kiên, Kiên thấy rằng cái việc chia sẻ giúp đỡ cho đi làm từ thiện giống như việc chúng ta bỏ ống heo công đức vậy khi mỗi lần chúng ta làm gì đó cho ai đó giúp người khác thì tự nhiên chúng ta đang tích góp cái phước đức của chúng ta ok không các anh chị khi chúng ta phước đức của chúng ta đủ nhiều thì khi mà chúng ta có gặp bất trở chắc trở nghịch cảnh tai nạn gì đến với cuộc đời của chúng ta thì tự nhiên có quý nhân hoặc có một cái có cái gì đó nó sao là tới để hỗ trợ chúng ta giúp chúng ta tai qua nạn khỏi hoặc khi chúng ta làm ăn kinh doanh rồi thì tự nhiên nhờ vào những cái phước đức mà chúng ta đã gieo trồng từ trước thì tự nhiên chúng ta sẽ làm anh rất thuận lợi kinh doanh buôn bán mọi thứ anh nên làm ra là do cái tính cách của chúng ta chúng ta đã tử tế trong quá khứ giúp đỡ nhiều người thì vũ trụ sẽ trả lại cho chúng ta cái công ơn đó đó là quy luật của gì nhân quả đó các anh chị ạ à. do đó chia sẻ nó giống như là con heo đất các anh chị có thấy không ạ à? cái cầu nối mà kim dùng trong cái vấn đề này là gì chia sẻ phải tích lũy để tạo ra công đức thì con heo này cũng là hình ảnh mà đi tích lũy để dành tiết kiệm vậy và sao các anh chị khi tạo ra cái sự liên kết này và khi nói đến việc chia sẻ chúng ta phải đi chia sẻ chúng ta phải đi làm từ thiện đi khi nói ra câu này người ta sẽ không có động lực để mà sao các anh chị để mà không có động lực để mà đi làm từ thiện đâu nhưng khi mình nói là để dành tiết kiệm công đức giúp cho các anh chị về sau chúng ta xài những cái công đức đó vào những việc khác giúp chúng ta thành công hơn giúp chúng ta sống hạnh phúc vui vẻ hơn thì tự nhiên chúng ta đang thì chúng ta sẽ sao ạ à? các anh chị có nghe những gì kiên đang chia sẻ không các anh chị chị phạm nội nói là đang có vấn đề về âm thanh các anh chị nghe có rõ không rõ thì comment xuống bên dưới là rõ đi ạ à. anh đức phong nói là rõ anh thắng phạm nói là rõ các anh chị nghe rõ thì comment xuống bên dưới là rõ nhật minh nói là rõ anh lê thị dung rõ à rõ ok vậy có nghĩa là chị à, chị nầu chắc là cái cái cái tai nghe nó đang có vấn đề rồi rồi kim tiếp tục nha các anh chị nha cảm ơn chị nồi rồi hà thị minh nói rõ anh nhé dạ cảm ơn chị hà thị minh rồi cái tinh thần các anh chị ạ à? cái tinh thần thì giống như cái gì các anh chị chúng ta sẽ đi tìm một cái gì một cái hình ảnh một cái hình ảnh để mà tượng trưng minh họa ẩn dụ cho tinh thần đó chính là gì là cái mặt sông mặt hồ tĩnh lặng các anh chị có thấy hai cái điều này nó liên quan tới nhau không ạ nó liên quan ở đây là cái tâm của chúng ta cái tinh thần của chúng ta giống như là mặt hồ mùa thu phản lặng vậy và nếu như có dông báo nổi lên phong ba báo táp nổi lên thì sao các anh chị sẽ làm cho cái mặt hồ nó gợn sóng phong ba báo táp nó giống như là những nghịch cảnh nó đến trong cuộc đời của chúng ta và việc của chúng ta là phải làm sao tịnh tâm lại an hòa lại sống an vui rồi từ từ sóng gió nó sẽ đi qua có phải không chị cái triết lý ở đây là chúng ta phải sao à tâm bất biến dưới dòng đời vạn biến đó các anh chị rồi vừa rồi kiên đã chia sẻ cho anh chị tám cái bánh xe cuộc đời và dùng tám cái hình ảnh định dụ thông qua tám cái hình ảnh định dụ này chúng ta sẽ lý giải được bất kỳ một cái chủ đề nào giúp cho chúng ta trở nên một người nói chuyện rất là cuốn hút thu hút được người khác có đúng không các anh chị tự nhiên cái cách mà chúng ta chia sẻ tự nhiên nó có hình ảnh ở trong đó náo bộ rất thích hình ảnh và người ta rất thích nghe những câu chuyện về hình ảnh rồi vậy làm sao để chúng ta có thể đi tìm những hình ảnh đây hình ảnh ngoài kia rất nhiều nha anh chị và Kiên sẽ chỉ cho anh chị một cái cách đó là gì các anh chị lên trên mạng search search đi tìm những hình ảnh về con vật và đi tìm cái sự liên quan và sau đó là chúng ta liên kết từ khóa với hình ảnh lại với nhau ví dụ là sao các anh chị con gà con gà thì kỷ luật dậy sớm mỗi ngày gọi ó o còn sao con con bò thì sao anh chị con bò cho giá trị cho người ta thông qua cái sứ bò rồi con heo thì sao ạ lười biếng ham chơi còn nói đến con con chó thì rất là trung thành rất là tình cảm rồi nói đến lãnh đạo thì người ta thường sử dụng đến con sư tử ok không anh chị con người thì sao ạ rất là dai sức có nghĩa khi chúng ta nói đến chủ đề gì chúng ta nên đi tìm một cái hình ảnh hình dụng và dùng cái công thức là giống như là sau cái giống như là là sử dụng hình ảnh khiến cho người khác làm sao họ họ lắng nghe họ bị cuốn hút bởi cái nội dung mà chúng ta chia sẻ cái thứ hai các anh chị lên mạng chúng ta search ra đồ dùng vật dụng xung quanh của chúng ta đằng sau mỗi vật dụng nó đều có một cái bài học triết lý nào đó nếu như chúng ta đủ thông tuệ chúng ta sẽ thấy bất kỳ cái vật dụng nào đó để chúng ta làm sao gắn kết cái bản chất lại với nhau thì tự nhiên lúc này chúng ta sẽ trở thành một người có khả năng đi chia sẻ gần giống như là Đức Phật gần giống như là Chúa Kitô vậy hai người hai vị này đều có khả năng liên kết những câu chuyện những câu chuyện ẩn dụ, những hình ảnh minh họa để làm cho những cái triết lý sâu xa trở nên đơn giản, dễ hiểu. Có phải không các anh chị? Và việc của chúng ta là bắt chước cái công thức này để khi đi chia sẻ người ta sẽ thích nghe chúng ta nói. Ngoài ra còn rất nhiều hình ảnh khác, hình tròn, hình vuông, hình cầu, hình thoi, hình à, bầu dục, hình lục giác. Nếu như vấn đề gì đó có 6 khía cạnh thì nói ra. Hoặc hôm bữa kia có chia sẻ cho anh chị về năng lượng năng lượng là sao các anh chị năng lượng được tạo nên bởi thân tâm trí và đó chính là ba cái chân kiền và kinh vé là cái tam giác có một cái mô hình mọi người tự nhiên dễ hiểu hơn hoặc là các anh chị có thể sử dụng cái gì các anh chị trái cây sử dụng trái cây để mà minh dù minh họa cho một cái chủ đích nào đó một cái ý tưởng nào đó một cái từ khóa nào đó nha các anh chị ok vậy là kiên đã xong cái level 1 rồi nha anh chị cái level 1 là cách mà chúng ta thu hút người khác thông qua cái gì các anh chị thông qua cái hình ảnh ẩn dụng để giúp cho người khác dễ hiểu hơn